Ngày này là ngày Ất Dậu, tháng Ất Mão, năm Quý Mão và ngày hôm nay là ngày Hoàng đào Các giờ Hoàng đào trong ngày gồm có giờ Bính Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Mậu Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thanh Long, giờ Kỵ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Minh Đường, giờ Nhâm Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Quý Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Ất Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Ngọc Đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Đinh Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Câu Trận, giờ Canh Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Tân Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Chu Tước, giờ Giáp Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Bính Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Đinh Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Nguyên Vũ. Về ngũ hành, ngũ hành niên mệnh, tuyển trung thủy, ngày ất dậu, tức chi khắc can, nghĩa là kim khắc với mộc, và ngày hôm nay là ngày hùng Về nạp âm, tuyển trung thủy, kỵ tuổi, kỵ mão, đinh mão, ngày thuộc hành thủy, khắc với hành hỏa, đặc biệt là tuổi, kỵ xỉu đinh dậu, kỵ mùi, thuộc hành hỏa,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 như sao thiên quý tốt mọi việc, sao thiên thành tốt mọi việc, sao ngọc được hoàng đạo tốt mọi việc và ngày hôm nay là ngày trực tinh đại cát tốt mọi việc có thể giải được sao xấu trừ sao kim thần thất sát. Sao xấu trong ngày gồm có sao tiểu hồng sa, sáu mọi việc, sao nguyệt phá, sáu về xây dựng nhà cửa, sao hoang vu, sáu mọi việc, sao thiên tặc sáu đối với khởi tạo, động thổ, về nhà mới, khai trương, sao nguyệt yếm đại họa, sáu đối với xuất hành, giá thú, sao phi ma sát, kỵ về giá thú, nhập trạch. Và ngày hôm nay là ngày trùng tang, kỵ về cưới hỏi, an táng, khởi công, động thổ, sao ngủ hư, kỵ về khởi tạo, cưới hỏi, an táng, sau ly sàng, kỵ về cưới hỏi. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng Tây Bắc, tài thần, hướng Đông Nam. Và sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tử vi 12 con giáp thứ ba ngày 28 tháng 3 năm 2023 chi tiết cụ thể chính xác nhất nhé. Tử vi thứ ba ngày 28 tháng 3 năm 2023 của tuổi Tý. Xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho thấy cục diện ngũ hành Tý Dậu tương phá khiến các mối quan hệ của người tuổi Tý ít nhiều bị ảnh hưởng. Có thể bạn cư xử thiếu khéo léo khiến người khác mất lòng. Vì thế, con giáp này cần chú ý nhiều hơn đến cách nói năng và hành xử của mình. Ngày này, việc hợp tác, ký kết hợp đồng cũng cần hạn chế tiến hành trong ngày hôm nay, nếu không bạn rất dễ bị lừa gạt, rơi vào bẫy của kẻ xấu. Tốt nhất, hãy cứ tiếp tục với những dự án quen thuộc của mình và chờ đợi cơ hội mở rộng trong thời gian tới. Kim sinh thủy, may mắn là gia đình bạn rất hài hòa, êm ấm, dù một ngày đi làm có mệt mỏi đến đâu, thì khi về nhà, bạn cũng thấy được nghỉ ngơi, thư giãn. Thành viên gia đình luôn tiếp thêm nguồn động lực để bạn tiến lên. Câu quyết cho các tuổi Tý. Tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim, đối diện với nhiều rắc rối ngoài ý muốn. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy, chú ý hơn trong cách đối nhân xử thế. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa, nên cẩn thận khi ký kết hợp đồng, giấy tờ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 Bước sang ngày thứ ba này, cuộc diện ngũ hành tam hợp, tị dậu sửu phù trợ, người tuổi sửu được quý nhân hoặc lãnh đạo giới thiệu cho những cơ hội để phát triển trong ngày hôm nay. Điều bạn cần làm là tin tưởng hơn vào chính bản thân mình và nắm bắt thời cơ. Làm được như vậy, bạn sẽ phát triển nhanh chóng. Đối với người làm lãnh đạo, có thể dẫn dắt tập thể chinh phục thành công, đem lại khoản lợi nhuận lớn lao cho tất cả mọi người. Hãy tiếp tục dùng hành động thực tế để chứng tỏ giá trị bản thân mình, rồi bạn sẽ trở thành người trước cao vọng trọng, Thổ sinh kim, chuyện tình cảm của các bạn độc thân cũng có dấu hiệu khởi sắc bởi bạn đã tự tin hơn khi tiếp xúc với người mình thầm mến. Nếu hai người có tiếng nói chung trong nhiều phương diện cuộc sống thì chắc chắn quan hệ sẽ ấm lên nhanh chóng. Câu quyết cho các tuổi Sửu. Tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim, nhận được sự kính trọng của mọi người. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy, nắm bắt cơ hội khẳng định bản thân. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa,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 Tử vi thứ ba ngày 28 tháng 3 năm 2023 của tuổi dần. Xem tử vi của 12 con giáp ngày mới chỉ rõ. Thương quan chiếu mệnh đem lại cho người tuổi dần nhiều rắc rối trên phương diện sự nghiệp. Bạn dễ nóng nảy, mâu thuẫn với người làm lãnh đạo, khiến tiến độ công việc bị chững lại, không đạt mục tiêu đã đề ra. Trước khi phê phán hoặc tranh cãi với người khác, bản mệnh nên dành thời gian để quan sát và đánh giá vấn đề cũng như chính bản thân mình, chứ không phải đổ lỗi cho người khác có thể vấn đề nằm ở phía bạn mà bạn đang chưa nhận ra đấy. Kim khắc mộc, chuyện tình cảm giữa bạn và nửa kia cũng chẳng được yên bình. Hai người không biết nhường nhịn nhau, nên chuyện bé xé ra to, thậm chí rơi vào cảnh chiến tranh lạnh. Có lẽ hai người đều cần thời gian để bình tĩnh và suy ngẫm lại. Câu quyết cho các tuổi dần. Tử vi tuổi giáp dần, thuộc mệnh thủy, dễ nổi nóng, tranh cãi với người khác. Tử vi tuổi bính dần, thuộc mệnh hỏa,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 bình an và gặp được thật nhiều may mắn. Tử vi thứ ba ngày 28 tháng 3 năm 2023 của tuổi Mão. Trong ngày gặp cục diện ngũ hành tứ hình xung, tí ngọ Mão dậu tác động, nhắc nhở người tuổi Mão hôm nay nên lưu ý, đây không phải lúc để cảm xúc quyết đoán trong mọi vấn đề của bạn. Nên xem xét mọi việc dưới góc độ logic để biết được mình đang đúng hay sai, sau đó bạn mới biết được mình nên làm gì. Ngày này, con giáp tuổi mão đã chút bỏ được gánh nặng liên quan tới tiền bạc. Khi trong ngày có thiên tài ghé thăm, đưa ra những chỉ dẫn để bạn có quyết định rất khôn ngoan. Ít ai biết rằng lúc này bạn đang dùng rỉnh tiền tiêu. May mắn là bạn không có nhu cầu cao trong việc mua sắm, nên tiết kiệm được kha khá. Kim Mộc Xung khắc cho thấy, mối quan hệ giữa mệnh chủ và nửa kia xảy ra nhiều mâu thuẫn. Để cải thiện tình trạng này, bạn nên tránh tình trạng so đo hơn thua, bởi dù người thắng cuộc là ai thì bạn cũng sẽ chẳng vui vẻ được đâu câu quyết cho các tuổi mão. Tử vi tuổi ất mão, thuộc mệnh thủy, cơ hội phát tài nhanh đến, tiền bạc ầm ầm đổ về tay. Tử vi tuổi đinh mão, thuộc mệnh hỏa, người độc thân bỏ lỡ cơ hội tìm được nhân duyên của cuộc đời. Tử vi tuổi kỷ mão, thuộc mệnh thổ, bất đồng quan điểm khiến mối quan hệ xã giao nhiều mâu thuẫn. Tử vi tuổi tân mão, thuộc mệnh mộc, mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái nhiều mâu thuẫn. Tử vi tuổi quý mão, thuộc mệnh kim,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 hăng hái khi bắt tay vào bất cứ công việc nào. Bạn cho rằng mình hoàn toàn có khả năng chinh phục đỉnh cao, vì thế càng cố gắng sớm bao nhiêu thì càng thành công sớm bấy nhiêu. Bên cạnh đó, bạn còn xây dựng được quan hệ tốt đẹp với bạn bè, đồng nghiệp nhờ cái tính cởi mở, nhiệt tình, luôn sông sáo trong mọi việc. Ai cũng yêu mến bạn nên dù bạn có gặp phải khó khăn, mọi người cũng sẽ sẵn sàng giang tay giúp đỡ. Tuy nhiên, dù muốn đứng trên đỉnh vinh quang thế nào đi nữa thì bản mệnh cũng cần phải chú ý hơn đến sức khỏe của mình. Không nên quá tập trung vào sự nghiệp mà bỏ lơ giờ giấc sinh hoạt khoa học, khiến sức khỏe bị ảnh hưởng. Câu quyết cho các tuổi thìn Tử vi tuổi giáp thìn, thuộc mệnh hỏa, nhận được sự giúp đỡ của mọi người. Tử vi tuổi bính thìn, thuộc mệnh thổ, hăng hái bắt tay vào nhiệm vụ được giao. Tử vi tuổi mậu thìn, thuộc mệnh mộc, nên chú ý hơn đến việc chăm sóc sức khỏe.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 Xem tử vi hôm nay, người tuổi tỵ được quý nhân tam hợp dẫn đường, chỉ lối, giúp cho công việc của con giáp này có phần thuận lợi hơn. Mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của bản mệnh. Sự xuất hiện của chính quan chiếu mệnh mang lại cho những chú rắn sự bản lĩnh trong những việc mình đang và có kế hoạch làm. Bạn có thể dũng cảm đi ngược lại với những bất đồng quan điểm để theo đuổi các dự định bấy lâu của mình. Ngũ hành xung khắc, điềm báo đây không phải là dấu hiệu tốt cho chuyện tình cảm của người tuổi tỵ trong ngày hôm nay bản mệnh có thể sẽ bỏ bê gia đình, người thân vì những tham vọng của mình, khiến cho tình cảm nhạt phai. Câu quyết cho các tuổi tỵ. Tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa, quý nhân dẫn đường giúp công việc thêm phần thuận lợi. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh Thổ, tinh thần hứng khởi vì mọi chuyện đều trong tầm kiểm soát. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh Mộc, bản lĩnh vững vàng để thực hiện các kế hoạch ấp ủ. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh Kim,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 thiên tài chiếu mệnh, đem tới tin vui trên con đường tài lộc cho người tuổi ngọ. Bạn hết mình cống hiến vì công việc, sẵn sàng chịu đựng vất vả để làm ngoài giờ nên nay, kết quả bạn nhận được là vô cùng xứng đáng. Một số người còn có cơ hội phát tài dựa vào những trò may rủi. Tuy nhiên, bạn không nên dùng khoản tiền đó để tiêu xài lãng phí. Hãy nghiên cứu các kênh đầu tư có triển vọng để có thể khiến lãi mẹ đẻ lãi con, giàu có bằng chính sức lao động của mình. Tuy nhiên, trong ngày có hỏa khắc kim, khuyên người độc thân nên thay đổi suy nghĩ của mình, đừng để những định kiến lỗi thời khiến cho mình bỏ lỡ những mối nhân duyên. Hãy thử nhìn ra xung quanh, có rất nhiều người đang dành tình cảm chân thành cho bạn đấy. Câu quyết cho các tuổi ngọ Tử vi tuổi giáp ngọ, thuộc mệnh kim, khẳng định được giá trị của bản thân. Tử vi tuổi bính ngọ, thuộc mệnh thủy, có một túi tiền rủng rỉnh, thoải mái chi tiêu. Tử vi tuổi mậu ngọ, thuộc mệnh hỏa, nên mở rộng các kênh đầu tư của mình,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 Ngày mới, Tử Vi chỉ ra rằng thổ sinh kim giúp cho những người độc thân dễ dàng được người thân, bạn bè giới thiệu cho những đối tượng triển vọng. Hãy mở lòng trò chuyện với đối phương, có thể bạn sẽ nhận ra người ấy có rất nhiều điểm thú vị trong tính cách thu hút mình. Sau những biến cố và khó khăn, thì cuối cùng vợ chồng bạn cũng có được khoảng thời gian sóng yên bể lặng để hâm nóng lại tình cảm của mình. Trải qua khoảng thời gian khó khăn này, mối quan hệ đôi bên càng khăng khít hơn. Thiên quan chiếu mệnh, báo những tin không vui trên phương diện sự nghiệp cho người tuổi mùi. Bạn cần hạn chế mâu thuẫn với người có quyền cao chức trọng kẻo tương lai dễ bị gây khó dễ, khiến con đường thăng tiến gặp phải nhiều trắc trở, khó khăn hơn. Câu quyết cho các tuổi mùi. Tử vi tuổi ất mùi, thuộc mệnh kim, dễ vướng phải thị phi, mâu thuẫn với người khác. Tử vi tuổi đinh mùi, thuộc mệnh thủy, chớ nên gây hấn với người có chức quyền. Tử vi tuổi kỷ mùi, thuộc mệnh hỏa,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 Tử vi thứ ba ngày 28 tháng 3 năm 2023 của tuổi thân. Bước sang ngày thứ ba này, xem tử vi cho thấy tam hội giúp sức, người tuổi thân nên tranh thủ một ngày may mắn như hôm nay để bắt tay thực hiện những công việc đã được lên kế hoạch từ trước. Đừng lo lắng sẽ vấp phải khó khăn, bởi xung quanh bạn vẫn luôn có quý nhân sẵn sàng giúp sức. Ngày này, người làm ăn, kinh doanh có thể làm quen được với những khách hàng, đối tác triển vọng, Đôi bên cùng hướng tới một mục tiêu chung nên quá trình hợp tác, ký kết hợp đồng diễn ra vô cùng thuận lợi, chẳng mấy chốc tiền sẽ đổ vào túi của hai người. Tuy nhiên, trong ngày kim khí vượng như hôm nay, bản mệnh dễ mắc các bệnh về cơ bắp hoặc gân cốt. Người trẻ tuổi nên chú ý giữ gìn sức khỏe và tăng cường vận động, không nên ngồi một chỗ quá lâu. Người cao tuổi cần chú ý lao động vừa sức. Câu quyết cho các tuổi thân. Tử vi tuổi giáp thân, thuộc mệnh thủy, nhận được sự giúp đỡ của nhiều người,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 bình an và gặp được thật nhiều may mắn. Tử vi thứ ba ngày 28 tháng 3 năm 2023 của tuổi Dậu. Vận trình ngày mới gặp cục diện ngũ hành, Dậu Dậu tự hình, đây là nguyên nhân gây ra một số rắc rối trong công việc ngày hôm nay cho những chú gà. Bản mệnh thấy rất thất vọng vì những gì mình nỗ lực không được đền đáp xứng đáng. Lúc này, bạn chẳng còn tìm thấy động lực để cố gắng thêm nữa, chỉ muốn bỏ lại tất cả. Bên cạnh đó, con giáp này cũng cần phải chú ý hơn trong lời ăn tiếng nói. Đôi khi lời nói thiếu suy nghĩ kỹ càng, không kiêng để bất cứ ai sẽ gây bất lợi cho bạn trong công việc sau này. Nên nhớ, một điều nhịn là chín điều lành, nhẫn nhịn sẽ là cách giải quyết khôn ngoan để bạn tránh được những điều không hay. Kim khí vượng khiến sức khỏe của bản mệnh giảm sút, một phần có thể vì bạn suy nghĩ quá nhiều trở thành tâm bệnh mà thôi. Bạn nên học cách đi ngủ đúng giờ và quên đi những thứ mà bạn đang bận tâm. Câu quyết cho các tuổi dậu Tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy, công việc nhiều rắc rối, đau đầu tìm cách giải quyết. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa, thất vọng vì nỗ lực không được đền đáp xứng đáng. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Thổ, có suy nghĩ muốn bỏ cuộc, không còn động lực cố gắng. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc, khi xảy ra mâu thuẫn, nhẫn nhịn đôi lúc là cách giải quyết khôn ngoan. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh Kim, tinh thần xa sút uể oải,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 Sự giãn đất này vốn là kết quả tất yếu xảy ra khi quá trình mâu thuẫn vốn âm ỉ xảy ra từ lâu, nhưng bạn lại lựa chọn cách trốn tránh hiện thực. Vốn dĩ, với người tuổi tuất, hiểu lầm đến từ những chuyện nhỏ nhặt, nhưng do không được giải quyết kịp thời, nên hiểu lầm càng ngày càng lớn. Hãy xử lý những mâu thuẫn ngay khi bạn còn có thể kiểm soát được nó. Bù lại, có chính ấn là các thần trợ vận, người tuổi tuất nhờ thế mà có tinh thần làm việc tốt hơn, gạt bỏ những ưu phiền riêng tư để tập trung vào công việc, cho nên kết quả công việc khá ổn, đủ để cho con giáp này cảm nhận được niềm vui sau những muộn phiền vì tình cảm. Câu quyết cho các tuổi tuất Tử vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa, mối quan hệ dạn nứt vì bất hòa, cãi có liên miên. Tử vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ, mâu thuẫn xảy ra âm ỉ nhưng không được giải quyết kịp thời. Tử vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc, trốn tránh hiện thực không phải là cách làm khôn ngoan. Tử vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim,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 Xem tử vi cho thấy, trong vận trình ngày mới, gặp kiếp tài tác động, khiến người tuổi hợi cứng đầu cứng cổ, không chịu nghe theo lời khuyên của người khác. Đôi khi, bạn hành động một cách mù quáng, không đánh giá xem thời điểm hiện tại có thích hợp để bắt tay và làm việc hay không. Một số người bị vướng phải tranh chấp với bạn bè, đồng nghiệp. Bạn cần giữ vững lập trường của mình, chớ nghĩ đến việc hãm hại người khác để kiếm lợi cho mình. Nếu không, hành vi ấy sớm muộn gì cũng sẽ bị vạch trần, bạn sẽ phải nhận hậu quả thích đáng. Kim sinh thủy, người độc thân hãy mở lòng đón nhận tình cảm của người ấy. Sau bao thử thách, bạn cũng đã hiểu được mình và người ấy quan trọng với nhau đến thế nào. Vì thế, chẳng có lý do gì mà đôi bên lại còn chần chừ, không tiến một bước xa hơn. Câu quyết cho các tuổi hợi. Tử vi tuổi ất hợi, thuộc mệnh hỏa, không chịu nghe theo lời khuyên nhủ của người khác. Tử vi tuổi đinh hợi, thuộc mệnh thổ, hành động mù quáng, dễ mắc sai lầm. Tử vi tuổi kỷ hợi,